mừng các bạn đã đến với Hiếu Lan TV. Sau khi ra phiên bản đầu tiên thì cái hồ nhà mình nó hơi chật các bạn ạ. Nay ông xã đã sửa lại cái ờ, hồ rộng hơn các bạn ạ. À, dài 5 mét và chiều rộng của nó 2 mét rưỡi. Các bạn thấy hồ nhà mình đang thay nước mới đây các bạn này. Nước này là nước mới đấy các bạn ạ man lắm lát nữa là sẽ à, à, cho các cháu vào tắm các bạn ạ